yêu con yo cụ chỉ thó hay yêu con lu cụ nơ mò baby vì tiêu cụ tứ ô chỉ dông cho có cụ tứ cho có chê mù đê mù đê sa chín so tia ư cho kê lu yo mùa cho mù li nó li nó sợ lu cụ mùa yo lo chỉ tới tu lo cụ yo chỉ tìm cho cá vì cứ chỉ sao có yêu mô lưu xe trao cứ ý rằng gì mà ua xe ua ý xe cho con chia thọ con chỉ tao tao nên lưu có tàn trốn nữ cho xe thọ con chỉ đâu có ý chí Cuộc sống mấy cái lúc cũng muốn cho có giọng nó chỉ ta lẫn nó nó có chỉ son gió chỉ son lũ chỉ son xa cho tao nên ly cú vì cú chia đu thì lấy bố chỉ tao tao có lúc nên giọng ấy chia cũng cho có mù mù nhỏ ý sáng thu thọ cũng mù lợn có mà ý chế chế mùng chơi chơi chơi lũ bùa nia thì thì cú cú cú chi chi mua giống xe cụ tàu lòn chỉ có lò lũ con giờ thì mua lời tiền ư mà li lò xin luôn đồ cú yêu chỉ bu có cú mùa lò ý dòng gì cú thó chỉ có tôi có bao hay tiền xôi dạ cú ua thì vị cú lũ con tiêu vị của Luco Kuchisa koyo molusha Trao cu y trong gì Mà ua xia cho có mu Lu tu chia Thọ còn chi tao tung nén lu co Tàn thôi 안 더, 늦어 셔, 더 건지, 떠도 맹, 와정, 조건.